Quý vị thân mến, người xưa tin rằng nhân duyên là do thiên định. Vợ chồng đến với nhau cũng là do ông Mai bà mối kết tóc xe tơ mà thành. Hôn nhân thời xưa rất nhiều khi không bắt nguồn từ tình yêu. Vậy thì vì sao mà họ vẫn có thể sống hạnh phúc đến đầu bạc sang long? Ngay sau đây sẽ là câu trả lời cho câu hỏi trên. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Quan niệm hôn nhân của người xưa không giống với hiện nay. Hệ thống lý luận của người xưa về vũ trụ quan là thiên nhân hợp nhất và với nhân sinh quan là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Với quan niệm thiên nhân hợp nhất thì nhân duyên là do trời định nên hôn nhân phải theo ý cha mẹ dựa vào mai mối. Vì hôn nhân là đại sự của đời người nên được đối đãi hết sức cẩn thận cần phải được trời đất và thần linh an bài chứng giám. Về quan hệ giới tính, trẻ em vốn hồn nhiên, thơ ngây, quấn quýt bên nhau như thanh mai trúc mã. Nhưng khi các bé gái tới khoảng 11, 12 tuổi thì theo khuôn phép không thể tùy tiện ra ngoài. Bởi ở độ tuổi này, biến đổi về sinh lý sẽ đem lại những hiếu kỳ về giới tính trong các trẻ. Người xưa hiểu rõ đây là thời kỳ nhạy cảm nhất và quan trọng nhất đối với sự trưởng thành, nên các bé gái được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận. Con gái phải được học theo thùa, pha trà, nấu ăn và những kỹ năng ứng xử trong gia đình. Xem các sách về nhân luân lễ nghĩa, học làm thơ phú, hội họa, âm nhạc cùng với các tài nghệ khác nữa. Mục đích chủ yếu của thời kỳ này là chuẩn bị trạng thái tinh thần và tâm lý cho các em bước vào tuổi trưởng thành biết đối đãi với hôn nhân và gia đình bằng lễ nghi khuôn phép. Như vậy, giáo dục giới tính của thời xưa hoàn toàn khác với quan niệm của thời nay là vậy. Còn các bé trai khi bước vào tuổi thiếu niên thường được theo hầu bậc trưởng bối để học các nghi lễ trong giao tiếp. Để từng lời nói và hành vi cử chỉ không được buông thà và tùy tiện. Các đấng nam nhi tương lai này sẽ được học nghi lễ và đạo lý trong cuốn cổ thư. Thuyết âm dương ngũ hành không chỉ là hạt nhân của vũ trụ quan thiên nhân hợp nhất, mà còn là cơ sở của sinh lý học và y học cổ đại. Vì hôn nhân là do thiên định, cần phải theo ý cha mẹ và dựa vào mai mối, nên điều tiên quyết là ở xem tử vi và bát tự hai bên để tác thành đôi lứa. Điều này cũng được xem là khoa học vì theo âm dương ngũ hành thì tính cách, năng lực, xu thế đời người đều có quan hệ mật thiết với giờ, ngày, tháng sinh. Nếu bát tự phù hợp thì đặc trưng sinh mệnh hai bên có thể bao dung lẫn nhau. Người xưa cho rằng đây là tiền đề cơ bản của hạnh phúc hôn nhân gia đình. Với những điều tiên quyết như vậy, đôi trẻ đồng trinh trong đêm tân hôn, động phòng hoa trúc sẽ có trạng thái tinh thần như thế nào? nhẹ nhàng nâng tấm khăn hồng, cử chỉ ngượng ngùng mà lại đoan trang mực thước. Người vợ, nụ cười bén lén, ánh mắt e lệ, cung kính lễ nghi, ấn tượng ấy mãi mãi không thể phai mờ. Hai người xa lạ, được trời đất kết tóc xe duyên, một mực giữ gìn phẩm giá, chờ đến đêm tân hôn mới chính thức thiết lập quan hệ vợ chồng. Lần đầu tiếp xúc thông qua quan hệ sinh lý mà hiểu biết lẫn nhau – Tuy là lần đầu nhưng là ấn tượng khắc cốt ghi tâm. Hạnh phúc thông qua giao tiếp sinh lý mà đầy sinh tình cảm luyến ái nên họ lưu ý từng cử chỉ, ánh mắt của nhau. Vậy mới nói, ngày thứ hai sau hôn lễ, tình yêu mới thực sự bắt đầu. Họ sẽ tìm ưu điểm và bao dung các khuyết điểm của nhau. Thông qua giao lưu, cầm kỳ, thi họa, ẩm thực, thưởng trà mà luận đàm nhân sinh, thiên thời thế thái cộng hưởng với sự thăng hoa về tinh thần mà đạt cảnh giới viên mãn của tình yêu tâm đầu ý hợp như đối với một bài thơ một bức họa một góc nhìn cảnh vật hay sự bài trí trong nhà họ không cần nhiều lời mà chỉ cần một ánh mắt nụ cười là hiểu ý và đồng thuận với nhau bề ngoài như là thiếu sự gắn kết keo sơn nhưng kỳ thực lại là một cảnh giới thời thời khắc khắc giao hòa về tinh thần khi người chồng về muộn, từ xa đã thấy bóng hình vợ yêu dưới bóng đèn bên khung cửa sổ. Người vợ cũng không mở cửa ngóng, nhìn thấy bóng chồng từ xa chỉ vẫn lặng lẽ chờ đợi cho đến khi bốn mắt giao nhau thắm đượm ân tình. Rồi một người lặng lẽ ngồi chờ, một người lặng lẽ dọn cơm. Vì vậy, cũng không khó để hiểu vì sao các cặp phu thê trong quá khứ khi không may một người qua đời sớm hơn thì người vợ sẽ thành tâm thủ tiết cả đời. Người chồng cũng chung thân quyết không đi bước nữa. Không giống như quan niệm thời nay cho đó là lễ nghi phong kiến hạ khắc mà đó hoàn toàn là tự nguyện chân thành. Vì tình yêu của họ đã vượt khỏi sự yêu thương thế tục nam hoan nữ ái đã bao gồm một nửa của đối phương thành một trình thể không thể tách rời. Vì vậy, quan hệ vợ chồng của người xưa là một quá trình không ngừng thăng hoa. Từ đó có thể thấy, người xưa nhìn nhận hôn nhân là để cá thể thông qua các mối quan hệ mà thăng hoa. Gia đình là môi trường để rèn luyện sự trung hậu, nhân nghĩa và bao dung – khi quan hệ vợ chồng dung hòa, gia đình hòa ái thì toàn thể xã hội cấu thành những tế bào gia đình sẽ an định. Thiên hạ sẽ nhờ đó mà thái bình. Vì vậy, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ là quan điểm chủ đạo của người xưa. Còn ngày nay thì sao? Ngày nay, quan hệ vợ chồng bắt đầu từ việc tự do tìm hiểu, tự do luyến ái đi cùng quan điểm đề cao bản thân khác với tập tục của người xưa. Dù rằng tự do hôn nhân cũng không thoát khỏi thiên nhân thiên định, nhưng xuất phát điểm và mục đích hoàn toàn trái ngược với quan niệm hôn nhân truyền thống. Vậy nên, hôn nhân cũng bớt đi ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc như thuở xưa. Sự giãn nứt trong quan hệ vợ chồng sau hôn nhân đã trở nên phổ biến, tình cảm vợ chồng không bao hàm sự bao dung đồng thuận trái lại có lẽ là sự ích kỷ đơn thuần của mỗi người họ thường nhìn thấy khuyết điểm của nhau rồi tranh luận với hy vọng cải biến đối phương theo mong muốn chủ quan của mình điều đó dẫn đến thực tế là khi nhận thấy người kia không thay đổi theo như mình mong muốn họ trở nên thất vọng và cho rằng người kia chính là nguyên nhân gây nên sự bất hạnh của gia đình và kết quả là vợ chồng trở thành đồng sàng dị mộng hôn nhân chỉ còn là cái vỏ trống giống, mang tính pháp lý và các ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ. Kính thưa quý vị, trăm năm trôi qua trong nháy mắt, nếu nhìn lại những câu chuyện phu thê của một thời không xa lắm, ta mới thấy chỉ trong lễ nghi truyền thống và khuôn phép mực thước ấy mới làm nên thứ tình nghĩa sát son giữa vợ và chồng. Và kết thúc buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của một người vợ gửi cho chồng ở ngoài biên ải để thấy tình nghĩa phu thê của người xưa thật sâu sắc và mặn nồng. Chồng chấn Tân Cương thiếp ở đông, gió tây lạnh thiếp, thiếp thương chồng. Một dòng thư gửi nghìn dòng lệ, rét đến bên chàng, áo đến không. Tác phẩm Ký Phu Nguyên tác Trần Ngọc Lan Bản dịch của Như Tương Chương trình radio xin được khép lại tại đây Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Sống Đẹp Kính chúc quý vị có một giấc ngủ an lành một tâm hồn thiện lương, một trái tim bao dung và một cơ thể khỏe mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các radio kế tiếp.